ở trên Zalo ngày hôm nay chúng ta tưng bừng rực lửa đó là bạch thủ lô tô. Ngày hôm nay nổ chúng ta hai nháy lô tuyệt vời cho mọi người. Ngày hôm nay chúng ta đã tưng bừng rực lửa đến tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta ở trên Zalo số VIP số kín cho ngày hôm nay rồi. Ok chưa? Đấy, anh chị em chúng ta hãy xem này, xem hết video này. Ok chưa? một hai ba bốn năm sáu bảy khung của chúng ta rồi. Ok chưa? Nổ cho chúng ta bảy khung thông liên tiếp rồi. Ok chưa? Rất là tuyệt vời luôn mọi người nhé. Đây, khung thứ hai khung thứ ba khung thứ tư ba khung này nổi chúng ta ngày thứ hai còn lại nổi chúng ta ngày đầu tiên luôn ok chưa tuyệt vời và đẳng cấp luôn mọi người nhé ăn chắc mặc bền ok chưa có tâm có tầm thì chúng ta sẽ được hưởng thôi đấy chúng ta sẽ có may mắn thôi tuyệt vời chưa mọi người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 ngày hôm nay tiếp tục là một ngày tưng bừng rực lửa rồi thì cũng không mong, mong muốn gì hơn anh chị em chúng ta hãy cố gắng xem hết video chúng ta đừng tới đừng thua giây phút nào chúng ta cố gắng xem hết video để tạo động lực cho kênh và kéo cái tương tác cho kênh của chúng tôi ngày càng phát triển và ngày càng đi lên và thật sự bạn để nói thì à, do cái yêu cầu cũng như là do cái những cái thành phần à, không tốt đẹp gì cho nên là chúng tôi ngày hôm nay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 còn à, chúng ta không lợi dụng à, không nên lợi dụng những con số trên video này để chúng ta chơi to quất lớn bởi vì là những đường cầu trên video này là những đường cầu tham khảo thôi cho nên anh chị em chúng ta cố gắng mọi người nhé chúng ta cố gắng bỏ ra một chút phí để anh chị em chúng ta lấy những con số trên à, Zalo số VIP cho chúng ta thành công hơn <clears throat> thay vì chúng ta bỏ cái đồng tiền để chúng ta chơi cặp song thủ chơi, à, chơi khung hai ngày thì chúng ta à, bỏ ra một chút phí để chúng ta lấy bạch thủ lô một số ok chưa và cũng à, chúng tôi sẽ chốt Ờ, có những ngày chúng tôi sẽ chốt cầu xiên 2 cho tất cả anh chị em chúng ta và sẽ có những ngày cầu đề đẹp dàn đề 5 số cầu dàn đề đẹp thì chúng tôi sẽ gửi cho tất cả anh chị em chúng ta luôn nói thật với tất cả anh chị em chúng ta là cầu xiên với cầu đề thì ở trên Zalo thì chúng tôi ờ, ngày chốt ngày không bởi vì là ngày nào kết thì chúng tôi chốt ngày không kết thì chúng tôi không kết chứ không phải ngày nào chúng tôi cũng chốt mọi người nhé cho nên anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy còn thật sự mà nói thì uh,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 Đấy, được chúng tôi nghiên cứu cầu kèo, được chúng tôi kết hợp và được sàng lọc ra những đường cầu, những con số tỷ lệ ăn cao nhất để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn. Thật sự mà nói thì thời gian trước chúng tôi có thu phí sau này ở trên Zalo này, nhưng mà do cái nhiều thành phần là lợi dụng phí sau, đấy khi mà xin số thì nói rất là đàng hoàng. Đấy, khi mà hết giờ quay quay xong rồi nổ rồi tưng bừng rực lửa rồi một nháy hai nháy rồi để tiếp tục đó là chặn chúng tôi đi Đấy, không chúng tôi không thể liên lạc được và những cái thành phần đó à, chúng ta chúng tôi không làm việc với những cái thành phần đó cho nên là anh chị em chúng ta cố gắng bỏ ra một chút phí đây là gọi là cái cái, cái sự tương tác đấy mọi người nhé đây là cái thân thật sự mà để nói thì đây là cái sự tương tác chứ không phải là chúng tôi thật sự mà để nói thì 500k thì nó thực tế ra thì nó không là gì đâu đúng chưa không là gì với chúng ta cả bởi vì chúng ta bỏ tiền ra để chúng ta chơi rồi thì 500k thì đối với chúng ta không là cái gì cả ok chưa đấy cho nên là anh xem chúng ta lưu ý là như vậy để cái này là chúng tôi ờ, lấy cái tương tác để anh chị em chúng ta hợp tác với chúng tôi bằng một cách nghiêm túc thôi Đấy, thật sự mà nói là như vậy chứ không phải là uh, chúng ta lấy phí trước như thế này để chúng ta uh, nghị ngợi này nọ mọi người nhé cho nên là anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy chúng tôi ở trên Zalo thì được chúng tôi chúng cung cấp số đó là bạch thủ lô một số này cầu xiên hai và đại tràn đề ít số cho tất cả anh chị em chúng ta với những con số tâm đắc để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn ok chưa còn là chúng ta cũng không nên nghi ngợi bởi vì là Ờ, có rất nhiều thành phần lợi dụng phía sau chốt số xong thì anh chị em chúng ta lại ờ, những cái thành phần đó chặn chúng tôi đi ờ, cho nên anh chị em chúng ta lưu ý cân nhắc là như vậy anh chị em chúng ta thông cảm cho đội ngũ canh của chúng tôi về một cái vấn đề đó à, nhưng ngày vừa qua chúng tôi rất là buồn và chúng tôi rất là bực tức cho nên chúng tôi quyết định rằng là chúng tôi sẽ à, thu phí trước một chút 500k để anh chị em chúng ta có thể à, hợp tác với chúng tôi một cách nghiêm túc Đấy. thật sự mình nói thì 500k nó không đáng gì đâu Đấy bởi vì là anh chị em chúng ta chơi to quất lớn thì anh chị em chiếm chúng đơn giản thôi anh chị em chúng ta lục lã cho chúng tôi cũng ừ, rất là nhiều hơn vậy nhiều nữa cho nên anh chị em chúng ta có thể tham khảo ok chưa rồi <clears throat> ok thì nói chung là chúng tôi cũng không nên à, không nói nhiều nữa mà giờ là đây chúng tôi tiếp tục đưa cái dự đoán cho tất cả anh chị em chúng ta sẽ dự và cho tham khảo từ ngày 11 đến ngày 12 với cặp song thủ lô tô đó là 5775 mọi người nhé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 bờ mọi người nhé còn chúng ta không nên lợi dụng những con số trên video này để chúng ta chơi đầu quát lớn ok chưa những con số ở trên mặc dù nó nổ nhưng liên tục như, như thế này nhưng mà anh chị em chúng ta cũng phải cẩn thận và cân nhắc bởi vì là chúng ta bỏ ra cái đồng tiền đó là à, chơi song thủ khung hai ngày thì chúng ta cũng khá là nhiều vốn để chúng ta chơi cho nên anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy À, chúng tôi vẫn đang cố gắng giúp tất cả anh chị em chúng ta về bờ với những con số trên video này mọi người nhé Đấy, mặc dù là tham khảo thôi nhưng mà chúng tôi cũng đang rất cố gắng để chúng tôi đưa tất cả anh chị em chúng ta về bờ sớm nhất ok chưa Đấy khi mà anh chị em chúng ta liên hệ với chúng tôi được rồi thì để chúng tôi tư vấn về tỷ lệ nổ và tỷ lệ vào tiền như thế nào cho nó phù hợp để chúng ta không phải thua tha nợ đần mọi người nhá đó là những gì chúng tôi muốn chia đến sẻ đến tất cả anh chị em chúng ta đúng chưa Đấy, và anh chị em chúng ta lưu ý rằng là khi mà anh chị em chúng ta liên hệ với chúng tôi rồi anh chị em chúng ta hãy lên uh, uh, trò chuyện và cũng như là uh, hợp tác thì uh, anh chị em chúng ta hãy vào phí cho chúng tôi mọi người nhé. Rồi đây thì anh chị em chúng ta vào còn uh, rất là nhiều thành phần là vào nói chuyện nghiêm rất là nghiêm đàng hoàng nhưng mà sau giờ quay thì lại chặn chúng tôi đi cho nên anh xem chúng ta à, chúng tôi không làm việc với những cái thành phần đó cho nên anh xem chúng ta lưu ý là như vậy còn à, chứ mà để nói thì 500k thì đối với chúng ta thì nó không đáng gì đâu cho nên anh xem chúng ta lưu ý là một điều là như vậy còn nó như đường cầu phải nổ vào ngày mai đường cầu bạch thủ lô cầu xiên 2 dàn đề ít số chúng vào ngày vào ngày mai thì à, được chúng Nói về đường cầu Bạch Thủ luôn ngày mai mọi người nhé Đường cầu Bạch Thủ luôn ngày mai Chúng tôi đã sẵn sàng cho tất cả anh chị em chúng ta rồi Tự tin vào ngày mai luôn Đấy cho nên anh chị em chúng ta hãy à, liên hệ với chúng tôi Để nhận Bạch Thủ luôn một số mọi người nhé Để nhận Bạch Thủ luôn một số Để chúng ta có thể thành công hơn Đấy Còn là cầu trên hai và cầu đề thì có những ngày này ngày nào kết thì chúng tôi chốt còn không kết thì chúng tôi không kết bởi vì là sợ rằng anh chị em chúng ta sẽ thua than nội nần cho nên là chúng tôi không chốt Đấy, hôm nào kết thì chúng tôi chốt, còn không kết thì chúng tôi không chốt. Chúng tôi nói rõ ràng với tất cả anh chị em chúng ta như vậy. Ok, chúng tôi tóm tắt ngắn gọn như thế thôi. Thì uh,